tay làn gió khẽ bay bay liệu người có nhớ bao chất chứa bao là yêu thoa xưa nước mắt khe rơi như mưa giờ ai cần đón đưa uống chén rượu say rau lên cay cho quên hết nỗi sầu tình về nơi đâu chẳng ai thấu chắc tay lên nguyện cầu mong ngày xưa ấy tình yêu gần lâu không cách xa trách bản thân